các chị vừa nhìn thấy hình ảnh của à, một cô khách sau khi sử dụng cái sản phẩm huyết thanh truyền trắng bởi đây nhà em cô đã quay lại nha làm cái hình ảnh video feedback cho tất cả các chị yêu à, đang dùng cái em siêu phẩm huyết thanh truyền trắng bởi đây nhà em vì vậy những uh, chị nào đang có tình trạng da như da bị sạm này nám da bị nhăn da bị cháy rễ trệ nha do da do thâm mụn để lại nhưng mà dùng nhiều dòng mỹ phẩm không hề thay đổi thì ngày hôm nay các chị đừng bao giờ lo lắng gì nữa đã có em siêu phẩm huyết thanh truyền trắng bảy đây nhà em nha à, chị ơi huyết thanh truyền trắng nhà chị giá là bao nhiêu ngày hôm nay em chuyên lên cái live stream này chia sẻ cho tất cả các chị yêu nha với một chương trình tri ân giảm giá vô cùng đặc biệt Thế thành chuyển trắng bảy đây nhà em ngày hôm nay giá bán lẻ trên thị trường là 500 càng. Hôm nay em chuyên bán tri ân cho các chị 500k xuống còn 199k cho tất cả các chị yêu đang xem em chuyên livestream và đặt hàng ngay trên cái livestream này nha các chị yêu à, chị ơi da của em bị nám 5 năm rồi dùng bao nhiêu lọ được và ngày hôm nay các chị yêu nhà nhìn cái làn da của em chuyên đây em chuyên để chứng minh cho các chị yêu biết rằng từ một người có làn da sạm nám rất là nhiều nhưng sau một thời gian sử dụng cái em siêu phẩm huyết thanh truyền trắng bảy đây này làn da của em chuyên đã thay đổi hoàn toàn nha bởi vì sao huyết thanh truyền trắng bảy đây nó có tên bảy đây vì sau khi các chị sử dụng cái sản phẩm này chỉ trong vòng 7 ngày thôi 7 ngày thôi làn da của các chị đã trắng phát sáng nha và cam kết không gây kích ứng da không gây bào mòn da và đồng thời nó trắng sâu từ bên trong làn da của các chị nha và các chị muốn có cái làn da căng bóng mịn đẹp thì các chị phải sử dụng đúng liệu trình cho em chuyên và ngày hôm nay em chuyên sẽ đưa ra một cái liệu trình cho tất cả các chị nha những chị yêu nào đang có làn da máy mái này da bị thâm mụn để lại nha ta lỗ chân lông to các chị dùng cho em chuyên một cái liệu trình liệu trình này hôm nay là một lọ duy nhất một lọ có giá là 199k nha các chị yêu còn những chị yêu nào đang có làn da bị nhân và da bị cháy xệ ngày hôm nay dùng cho em chuyên một cái liệu trình đó là ba lọ ba lọ ngày hôm nay đang giá 1 triệu 500k giảm xuống còn 599k mà đồng thời tặng cho tất cả các chị một sữa rửa mặt nha rửa rửa mặt này nó có tác dụng cân bằng độ pH trên da cái thứ hai là đào thải toàn bộ độc tố trên da nha đấy nha các chị yêu còn những chị yêu nào đang có làn da bị sạm nám nám trồng nám bị đồi mồi nhiều á da của các chị bị chai lì da của các chị bị lão hóa thì các chị dùng cho em chuyên mục cái liệu trình liệu trình ngày hôm nay là 5 lọ 5 lọ đồng thời tặng một lọ là 6 lọ tặng sứa dưới mặt là 7 lọ 7 lọ ngày hôm nay giá 3 triệu 250 nghìn đồng em chuyên giảm giá cho các chị còn 999 nghìn đồng nha, nha các chị